Anh ta có gì tốt hơn tôi Anh ta có gì tốt hơn anh á Anh ta vốn dĩ đẹp trai còn anh thì đẹp hơn anh ấy Nhưng nghèo Anh Khi yêu anh cứ nghĩ là anh chỉ cần cho hết buông tay rời xa thôi từ nay đường tình ta sẽ đổi xa như chúng mình chưa từng chúng